Mang biệt tên đây đây Vâng thưa sếp Chuyện đó có phải cậu làm không Xin lỗi sếp Sorry sir Xin lỗi sếp Sự việc sẽ ra vào một đêm sao thừa Năm mới vui vẻ Nhìn xem bằng gì Tập trung đi Chơi tiếp đi 5, 10, 15 điền hay sao vậy Điên hay sao Sắp lòng À. Bên sao thời nẻ mặt vậy ờ, Xem xem mình uống cái gì Là cậu làm đúng không Liên quan gì đến tôi Danh sách tôi cần đâu Là ý gì Tôi không biết Đừng có giở trò với tôi Sếp à Không biết không có à. tội Nói cậu biết Lần này cậu không hợp tác Sau này đừng mong tôi giúp cậu Lực bất tòng tâm Đừng để tôi nắm được thóp Năm mới vui vẻ Đi thông thả Đi thông thả Ra đây Ra đây Chuyện gì chứ Đau quá Đau lắm đấy Chuyện gì Là tôi hỏi cô mới đúng Em chơi với bạn em Có vấn đề gì chứ Bạn Đây này là bạn Đây kia cũng là bạn Đừng có như vậy mà lên ta sẽ bế mày, ngồi xuống Theo tôi ra đây Nhanh lên Anh bị điên à Ra đây, nhanh lên Ra đây Là bạn thôi sao Bạn thôi sao ờ. Ờ. Làm cái gì vậy Mày là ai Đại ca tên này là cảnh sát Cảnh sát thì giỏi lắm sao Dám gây ờ, sự ở địa bàn của tao Bỏ đi có tin ta bắt hết tụi mày không Hả Bắt trên của mày ta còn không sợ Uống say rượu ở đây gây sự Cút Cút đi Chẳng qua bọn mày đông người thôi Có giỏi thì tay đôi Đi thôi Đến đây Còn gây sự nữa không Xảy ra chuyện gì vậy? Ôi, Chào sếp, tôi là quản lý quán ba Cái này uống say rồi gây sự, tôi duy trì trật tự thôi. Sếp, là đồng nghiệp À, tôi định đánh cảnh sát đấy Ai mà biết anh là cảnh sát đâu Thì đấy, ai mà biết, trên mặt có biết chữ à Có chuyện gì? Thưa sếp, tấn công cảnh sát à, ờ, bắt tất cả lại dạ, rõ xếp tiện lên đây là đường rồi giúp anh chăm sóc cho bà ngoại vâng nào vậy? ba tháng thôi mà Chỉ là chạy cải tạo thôi Sẽ ra ngoài nhanh lắm Anh Phạm à? Hay là anh tìm một công việc đi Chúng ta cùng nhau à? cố gắng Đã có thể chăm sóc bà ngoại 13 tuổi anh đã ra ngoài lăn lộn Anh còn có thể làm gì khác bị tố cáo Lương Dịch hàm tội danh tấn công cảnh sát thành lập bị phạt giam giữ hai tháng ở trại cải tạo cho đến trại giam Mít Ốc để tôi tự làm lập tức chấp hành Hai con ở trên trời có linh thiêng Phải bảo vệ thằng Phạm được bình an gì đấy dạ, Xem trước không được sao Người mới à Liên quan gì đến mày 36231 Lại cái sự à Bị thần kinh thì qua bên này ngủ Mày chết chắc rồi Đừng à. cãi nữa Qua đây sao một sao là gì 563121 Chuyển chạy Không sao đâu gì thế này 363121 Cảm ơn sếp chưa dịch biết sai rồi Xin lỗi sếp Đã phải nói ra bay trước Đã phải nói ra bay trước Làm gì vậy? Để nói ra bay trước được dạ. Đánh đi Có gan thì đánh cái đôi à, Được rồi Để tôi ờ, Tôi làm cho Tôi chính là Lương Dịch Phàm Có nghe người bên ngoài đang hô cái gì không? Xin lỗi sếp Xin lỗi sếp à. Hiểu chưa? Phải biết luật ở chỗ này Giáo phận ở đây chính là luật Cậu nhớ kỹ Không ai bảo cậu vào đây Là bản thân cậu muốn Ở bên ngoài cậu ai có nào cũng vô dụng Nơi này có luật của nơi này Chắc anh thông minh một chút Siêu ờ, Đưa cậu ta đi Chào buổi sáng sếp Vào đây. Lại đây. Em muốn Không có cảm giác gì à? Trên mặt cậu có còn mũi kìa. Dân số một. Yes, Con thưa sếp. Rất là mới đi. Yes, Con thưa sếp. Cảm ơn sếp. Tao biết lịch sự không vậy? Tao đây thì phải học luật ở đây. Bạn học đó được thuyết minh độc quyền bởi khi đi hai như thế trên mặt đối phương có mũi sao? Phải làm thế nào? Đập với chút là đánh người Không được tức giận trong lòng Mấy người còn lại qua đây Vâng thưa sếp Chỉ bạn mới đập mũi thế nào đi Cảm ơn sếp Cảm ơn cậu Cảm ơn sếp Cảm ơn cậu Cảm ơn sếp Cảm ơn cậu Đã học được chưa à. Người ta phục vụ cho mình thì nên nói à. gì Cảm ơn cậu không nghe thấy Cảm ơn cậu Ba tính lên Cảm ơn cậu Sau này các cậu phải Đặc biệt để ý đến mặt cọc tiền này Rõ thử xếp Tiếp tục phủ đệ Rõ thử xếp Hơn đều đánh tay cho thẳng vào Mắt nhìn phía trước Đừng có thần người ra Tập trung cho tôi Chào buổi sáng, sếp chỉ có một người chào và lại cầm hết rồi à Xin lỗi sếp Sa bì Sao mà đã đã quay lại nhanh như vậy Xin lỗi sếp Chắc chắn là rất nhớ tôi rồi Xin lỗi sếp Người cũ làm đội trẻ đi Rõ cảm ơn sếp Người mới Có thưa sếp Đưa được tuổi ở buồng xanh Tăng thời hạn thi hành Chưa được tuổi cũng phải vào đây Mặt là tăng một tuần, các cậu tăng một tháng Người xem sắc khỏi đây thì biểu hiện cho tốt vào Phỏng vấn, lên lớp, rõ từ xếp ờ. Học viên Hai mắt cậu vô thần Giống như chúng ta vậy Sao con này trời Trông như cậu may mắn gặp được tôi Tôi từng theo sư phụ Mao Sơn học thuật trừ tà Ngồi cúi xuống, ừ. cúi xuống à? Đó Đỡ hơn chưa Mặt mày dạng dỡ Không được oán giận Có đỡ hơn chút nào không à, Kim Linh thấy nhân phẩm của cậu cũng khá chăm cho nên lần này miễn phí à chị ơi sao sao thu phí đấy biết chưa à, bạn lên sân đây không đến phố này bắn đấy à may đấy yes rõ từ sếp sa bì hai mươi vòng rõ từ sếp một hai ba bốn một hai ba bốn một hai ba bốn Bà xã, em tìm anh à? Tới về mua giúp em một hộp sữa bò Xin lỗi, tôi nói với em nhà của Sâm có chuyện Hôm nay anh phải làm thế Cho nên không về nhà được Nhưng đồ ăn sắp nấu xong rồi Anh phải làm việc mà Alo, bà xã Alo Công việc quan trọng Vậy khi nào anh về Chắc là thứ năm Trời trở lạnh rồi Anh nhớ phải mặc thêm áo ấm Em cũng vậy Nếu mặc thêm nhiều áo vào Còn nữa Anh hứa với em Tới năm này chúng ta cùng ăn cơm nhé Vâng Tạm biệt tì xỉ Ba bà, hai bà, bốn bà Thái Minh Giật Chúng tôi xin phép được vào nhà ăn Chào buổi chiều sếp Bà đến vậy muốn dọa tôi sao Xin lỗi sếp Đã năm ba rồi biểu hiện vẫn tệ như vậy Cậu muốn rời khỏi đây à Xin lỗi sếp Bỏ tay xuống Cảm ơn sếp Đi nhận cơm đi Cảm ơn sếp Bắt đầu đi, đi cảm ơn cậu Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu các thằng Tất cả ngồi xuống Đúng kia, thẳng thẳng Đứng dậy Xin lỗi sếp Tôi mình xảy không thằng Hà không được ăn cơm Xin lỗi sếp Tất cả ngồi xuống Đối diện Thẳng Hàng Lão quỷ Giao cho anh Vâng thưa sếp Dưa Nước thịt Thịt Tôm Trứng Cảm ơn sếp Ăn cơm Vâng thưa sếp Cảm ơn sếp một ngừng làm cái gì vậy bộ ở nhà hưởng thụ sao xoay người rõ thưa sếp ra ngoài rõ thưa sếp kiểm tra cơ thể nhanh lên rõ thưa sếp Bắt đầu Sắp ngủ ngon Sắp ngủ ngon Sắp ngủ ngon Sắp ngủ ngon Sắp ngủ ngon Sắp ngủ ngon Cảm ơn sếp dạ vâng, dạ Vào vâng. vào vào dạ, Cảm ơn sếp Nhanh lên Xin lỗi sếp Tên A Tinh Và lâu chưa? Hơn một tuần rồi Hơn một tuần đều là như thế này à? Hình như ở đây là như vậy Vớ vẩn Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không sợ bị đánh Mấy tên đó chẳng qua chỉ là mấy ông già sắp xuống lỗ Chắc chắn là mình đánh lại họ Nhỏ tiếng thôi Cậu đừng có nằm mơ có người từng thử rồi Kết quả là bị đánh chết đi sống lại May là cậu nói với tôi nếu là người khác Thì đã bị mắt lẹo rồi Cậu không mắt lẹo sao Trước khi cậu vào Có người bảo tôi phải quan tâm cậu Đừng nghĩ nhiều Mấy tháng sẽ qua nhanh thôi Thật ra cậu rất may mắn Vừa đến thì đã gặp sếp Hào Anh ấy là giáo quan tốt duy nhất ở đây Còn lại đều không có tính người Đặc biệt là xếp trần và lão quỷ Một tên biến thái, một tên bạo lực Không ai dám đến gần Đừng có nghĩ nhiều nữa Sau này từ từ thích ứng Ngày 8 tháng 1 năm 2016, phạm tội trộm cướp. Ngày 7 tháng 3 năm 2016, bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động. Chào buổi sáng, sếp, cảm ơn sếp. Được rồi, Yes, vâng thưa sếp, cảm ơn sếp Chào buổi sáng sếp, cảm ơn sếp báo Tôi là DC 363114 Triệu Giật Tình, Tổ Bính Ngày 5 tháng 1 năm 2016 phạm tội trộm cướp Ngày 2 tháng 3 năm 2016 Bị tòa án Đông Hải xử phạt cải tạo lao động Được rồi, vâng thưa sếp, cảm ơn sếp Chào buổi sáng sếp, báo Tôi là DC 333168 Trương Xuân Huy, Tổ Bính Ngày 13 tháng 12 năm 2015 Phạm tội gây thương tích cho người khác Ngày mùng 10 tháng 3 năm 2016 Bị tòa án quan đường xử phạt cải tạo lao động Này mà cũng không nhớ nữa à Xin lỗi sếp Ngày nay phải trêu chảy Vâng thưa sếp xin lỗi sếp Được rồi Chào buổi sáng sếp báo Báo cáo xếp, tôi là DC 363075 Đào Hạo Long, Tổ Bính Ngày 4 tháng 12 năm 2015 Phạm tội khiêu dâm Ngày 28 tháng 2 năm 2016 Bị tòa án xa đường xử phạt cải tạo lao động Được rồi, con vâng, thưa sếp, cảm ơn sếp Có vụ mới này không muốn báo cáo Xin tất cả bước lên phía trước một bước chuẩn bị một hai ba bốn một hai ba bốn báo cáo sếp ngừng tôi thưa sếp cảm ơn sếp báo tôi là dc ba sáu ba một hai một nhìn tôi báo lại Tôi đâu? Nhìn tôi. Ờ, tôi là DC363121 Lương Dịch Phạm ngày 1 tháng 1 năm 2016 phạm tội tấn công cảnh sát bị tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động. Có biết mình phải à? cải tạo sao? Biết là vì mình phạm tội nhưng à? nó phải vào đây sao? Một mình cậu liên hệ tất cả mọi người. Xin lỗi dạ, dạ. Dạ, sếp. Còn báo cáo chứ gì? Tất cả ra sân vâng. tập. Rõ từ sếp. Mấy học viên nói với nhau Gọi là giáo quan tốt Cấp trên biết chắc chắn sẽ không vui Có cần tôi ra tay không Không cần đâu Tôi sẽ tự xử lý Hôm nay không có ăn cơm à Chạy gì mà chạm bẫy Xin lỗi sếp Bà có sếp tôi mới đi nhà tiêu Nhà tiêu là gì Tôi không hiểu Cậu không có văn hóa à Nhà vệ sinh, thưa sếp Nói lại lần nữa Báo cáo sếp tấm đi nhà vệ sinh Mà đi lắm sao ờ, Lá quỳ Để câu hào Mới đi nhà vệ sinh sao Vâng thưa sếp Về nhanh đi nhanh Quay lại tập nhiều hơn có biết không Dạ thưa sếp cảm ơn sếp Đưa đi Nhanh lên phiền phức thật Tiếp tục tập luyện Rõ sếp Chào buổi sáng sếp Ngồi đi Cảm ơn sếp Con kia Mấy nghỉ phép có kế hoạch gì không? Ở nhà với vợ Nghỉ ngơi vài hôm Chỉ có hai vợ chồng sẽ rất chán Mau xin một đứa con đi Ok tôi cháy. Ở nhà có trẻ con sẽ khác ngay Chưa có dự định Công việc ở đây lại rất bận rồi. Không thể nói như vậy Nơi này cũng không còn hy vọng gì Cũng chưa chắc Chỉ cần cho họ cơ hội và chỉ dạy cho họ tốt Họ vẫn còn có hy vọng Ở lâu dài rồi cậu sẽ hiểu thôi Bọn họ căn bản không thể bắt đầu lại Cuối cùng lại phạm tội thôi Đúng là rất khó Cần có thời à? gian nhưng không phải là không có hy vọng ờ. Hào Nơi này là trại cải tạo, không phải trường học Các học viên đều gọi cậu là giáo quan tốt Người cậu tốt bụng Bọn họ vốn không hề sợ cậu Cải tạo cũng là giáo dục ừ, Sao gọt chưa chắc đã có kết quả Các đồng nghiệp nói cậu cố chấp Cậu nên nói chuyện nhiều với họ Kinh nghiệm của cậu còn ít Anh à? Trần và Lão Quỷ có nhiều kinh nghiệm 有時間，cậu nên học hỏi họ. Yes, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Công việc hàng ngày của chúng ta tương đối dày đặc. Buổi sáng phải thức dậy lúc 4 giờ 30 đến 7 giờ tối. Khi đã hoàn thành công việc trong ngày mới được trở về buồng giam. Tất cả yên lặng. Rõ dạ, sếp. Đứng dậy. Đọc Tôi đọc lại một lần à. Cuộc sống à, Cuộc sống Bố Tôi đọc nữa Xin lỗi sếp Anh nói cũng không lưu loát à, Không lo học hành mà đi làm lưu manh Ra ngoài Quay Quỳ xuống Quỳ có quỳ xuống Ở bên ngoài oai lắm chứ gì Bò Bò ra ngoài Bò đi Đứng dậy, tất cả đứng dậy, rõ thưa xếp Giúp cậu ta Bò đi Rõ thưa xếp Tắm lên tắt nhanh lên Bò đi Cố lên buổi sớm đi Ngồi vâng. đi, đừng xem nữa Chúng ta còn trẻ Vẫn còn cơ hội Hết rồi Bác sĩ nói em không thể sinh con nữa Đừng nản lòng có anh ở bên em Có anh ở bên em Tối nào cũng chỉ có một mình em Anh phải đi làm mà Vậy còn em Sẽ phải sáng xếp một Chào buổi sáng tôi xếp 2 Chào buổi sáng xếp, chào buổi sáng xếp Chào buổi sáng xếp 5 Chào buổi sáng xếp 6 Chào buổi sáng xếp, cảm ơn xếp Mặc quần áo dạ, dạ, dạ. Rõ thầy xếp ờ, Lập tác nhanh lên Xin lỗi xếp ờ, Tâm trạng của tôi hôm nay Vô cùng kém Chó xa bỉ, tôi thưa xếp Tinh yếu ác, tôi thưa xếp Cảm ơn sếp Về vị trí cũ Rõ sếp Cảm ơn sếp Mặt mày vậy là sao Có sự bất mãn à Ra ngoài Vậy làm cái gì vậy Xin lỗi sếp Giơ tay lên Tôi tặng cậu một món ăn Hôm nay trời lạnh ăn đá bào là sướng nhất Cải canh xào Thêm một cái canh gà nữa Hôm nay thời tiết rất xấu Bên ngoài cũng như vậy sao Thời tiết ở Hồng Kông vẫn luôn như vậy Trước đây không giống Có gì không giống Trước đây trời xanh hơn Lâu lắm rồi không được thấy bầu trời xanh Thật ra cô tìm tôi làm gì Tôi nhận được bệnh án tinh thần của anh nên muốn nói chuyện với anh Tôi có thể giúp tôi rời khỏi đây không? Nếu tinh thần hay sức khỏe của anh cần Tôi có thể sắp xếp cho anh nhập viện nghỉ ngơi Nhưng thời hạn thi hành án sẽ kéo dài Anh có muốn không? Hoặc là tôi có thể chỉ cho anh cách khống chế cảm xúc Cố gắng biểu hiện tốt ở đây Sẽ có thể được giảm án Tớ nay ăn gì? Anh có ngứa tay à? Hoặc là tôi có thể chỉ cho anh cách khống chế cảm xúc Cố gắng biểu hiện tốt ở đây Sẽ có thể được giảm án Tới ăn gì Nếu có khiếu nại gì Bên ngoài có đơn Anh điền vào rồi đưa cho tôi Thấy cậu luôn biểu hiện kém Dạy cho cậu một bài học đặc biệt Cảm ơn sếp Sai người Bắt đầu đi Trái Trái left, trái quay, phải left. trái Mình là sách ra sao? Tất cả bật kìa Chùi nhà vệ sinh không phải như vậy Phải dùng ngón tay mà chùi nghĩ cho rõ vào dạ, Bây giờ sạch hơn nhiều rồi Nhưng người cậu lại bẩn Lấy tay cậu trà răng đi Nhìn xem Bây giờ sạch rồi Sau này cho mày lãnh đủ Nhớ kỹ những gì tôi dạy ừ, Trường nhà vệ sinh phải dùng ngón tay Cảm ơn sếp hay không à, Chủ nhật cậu phải đến đấy ừ. Đưa vợ cậu theo nữa Tao người mới vui Được ở đây thì hồn vĩnh viễn sẽ ở đây Vì sao chứ Vì đó là báo ứng của cậu Cậu làm nhiều chuyện xấu như vậy Không nên có báo ứng sao Không nên có báo ứng sao Bên ngoài cậu nợ bao nhiêu người Bản thân cậu biết rất rõ Và đến như là trả nợ đi Đưa cậu ta đến bệnh viện, rõ thưa sếp một con sáu dạ. một con sáu đi sao qua đây chơi đi mọi người chơi đi dạ vâng. sao có đi không bài của anh là to nhất rồi à? Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu ờ, ba ba sáu một hai một về buồng Rõ, sếp Lại là treo cổ à ừ, Chuyện của hai hôm trước Tan ca rồi làm gì ờ. Lưu Dịch thàm ờ, Không phải cậu nói sẽ ờ. dạy dỗ lại tôi sao Ăn no thì mới có sức mày thế này mày pha rượu thật đúng không mày hơi thoải không cái nhà pha rượu thật phải không hơi mồ hôi luôn Trời lạnh thích hợp ăn thịt nướng nhất Này Cho tôi một cái ờ, Tôi ăn không biết làm sao Tôi chửi nó khét đấy Con đừng có chạy nữa ờ, Thế bà con đừng chạy lung tung đánh đòn con thì mới nghe lời đúng không trẻ nhỏ mà Đừng có hễ chút là đánh đòn à? Con trai anh không nghe lời anh còn không dạy nó Để anh Anh đẹp trai Bị ngã à Có sao không Không sao Không sao thì chơi tiếp đi <laughs> Con bé con trai tôi cũng thích chạy nhảy khắp nơi Trẻ con hiếu động Nếu con tới trăm tuổi thì hết 99 là ưu phiền Con trai tôi ở Anh khiến tôi lo lắng Nhưng chuyện này cậu không biết được đâu Nói chuyện gì vậy Tôi nói hai người kết hôn mấy năm rồi Vẫn cứ thế giới hai người Cũng đến lúc có con rồi Chúng ta chưa có dự định đó Đừng để à. muộn quá Nên xin lúc còn trẻ Đợi vài năm nữa sợ là cậu sẽ không còn sức chơi với nó đâu Không đâu, cậu Hào là phải nhất Nhìn cậu làm việc là biết Thường xuyên làm thế cho đồng nghiệp Cái gì cũng làm hết sức còn trẻ thì nên cố gắng hết mình à? Em dâu Hào là giáo quan ờ, xuất sắc nhất ở trại cải tạo đấy Tôi chỉ là theo bổn phận thôi Chỉ dạy họ là trách nhiệm của chúng ta Tôi biết rồi, phạt và dạy Lúc thì kết hợp Lúc thì tách ra Sự phạt và giáo dục không thể tách ra được Mình độc quyền bởi quý vị đánh chọn không thì vô dụng Và họ sẽ không phân biệt được đúng sai Này Đó không phải là đánh Là bọn họ phải chấp nhận cải tạo Bọn họ vừa không có cống hiến Lại đi khắp nơi làm chuyện xấu 我哋嘅責任咧，就要令到佢哋知道。 để bọn họ biết làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt là trách nhiệm của chúng ta Sự phạt là chuyện tất nhiên Nhưng cái phải giáo dục họ Như vậy họ mới biết phân biệt được đúng sai Biết thay đổi bản thân Hào là người bao dung không giống như mấy ông già các anh Tôi cho rằng chỉ cần cho họ phương hướng Họ đều có thể sửa đổi được Lẽ nào Họ không có cơ hội sao Bố mẹ không dạy Thầy cô giáo dạy không tốt Cảnh sát cũng không quản được Đến trại cải tạo rồi thì cần phải có một cách dạy khác Dùng cách dạy của chúng ta có rất nhiều cách Trước đây tôi làm nhân viên xã hội gặp được rất nhiều người trẻ tuổi như vậy Bây giờ cũng có gia đình tôi không thể đàng hoàng Tất nhiên là cậu nói như vậy rồi Năm xưa người cậu dạy tân đắc nhất cậu đã lấy về rồi tôi có nhiều thời gian dạy cô ấy Nhưng trường hợp khác cậu dạy được bao nhiêu Anh nói lại lần nữa xem Tan làm không nói chuyện công việc Siêu cho thêm than vào đi Tôi chỉ nói sự thật thôi mà Sao vậy Không vui thì đừng làm Lên xe đi Xin nghỉ phép cùng em sang Canada thăm mẹ đi Sang đi nghỉ ngơi vâng, Em biết công việc của anh nhiều mà vâng, vâng. Vậy thì em tự đi dù sao em cũng không muốn ở đây Em cho anh suy nghĩ có được không Chúng ta về nhà trước đã vẫn ổn chứ Không sao 374 yes, Vâng thưa sếp Nói Tôi là DC 358374 Thái Sai Chu Chào buổi sáng sếp Đi theo tôi Vâng thưa sếp Tôi ta đi đâu vậy Gặp bác sĩ tâm lý Bác sĩ Lý Tôi biết à Dạ gì ạ Yes, sir. Vâng, thưa sếp. Ồ. Oh. Báo. Good morning, sir. Chào buổi sáng, sếp. DC 363121 Lương Dịch Phạm, cảm ơn sếp. Theo tôi. Yes, Vâng, thưa sếp. Tôi tự xem đi. ngoại tôi bị bệnh nặng lắm sao Tôi biết chuyện của bà ngoại anh Anh vẫn ổn chứ Anh có thể nói với tôi Người nhà anh đâu Anh sống cùng ai Bà ngoại Từ bé Tôi đã không còn bố mẹ Họ ly hôn tai nạn giao thông Quan hệ của anh với bà ngoại thế nào? Bà một mình nuôi tôi khôn lớn Tôi không còn người thân nào khác Tôi mới đi thăm bà Anh biết là không thể được Phần cầu của anh tôi có thể nói với sở phúc lợi để họ quyết định. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên duy trì biểu hiện tốt. Sở phúc lợi thấy anh đã bị xử phạt, đồng thời có ý sửa đổi. Nói không chừng anh sẽ được ra sớm. Cháu là người tốt thì cảnh sát lại ra tay với cháu Cháu đánh cảnh sát là không đúng Bà không nói chuyện với cháu nữa Cháu tự sinh tự diệt đi Bà từ bỏ cháu rồi Bà sẽ từ mặt cháu Cảm ơn sếp Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu Cảm ơn sếp, cảm ơn cậu Báo cáo sếp đã xong Nói Sếp Hào Anh có thể giúp tôi không? Tiếp tục làm việc đi Phần vâng, thưa sếp Sa Sabi Trước đây đã từng gây sự với cậu Đừng đè bụng tôi Bà ngoại tôi xảy ra chuyện Tôi muốn được ra ngoài sợ Có cách nào không? Chuyện cũ đã qua Dạ, Nếu cậu muốn được ra ngoài sự Thì bất cứ lúc nào cũng phải giơ tay nhanh nhất Biểu hiện tốt trước mặt giáo quan trực nhiều Làm giáo quan vui dạ. Hiểu rồi vâng Ngủ đi Gọi tôi là Hào Không ngại tôi ngồi xuống chứ Anh ngồi đi Cảm ơn à, Anh Hào ừ. Xếp Hào Gần đây anh Phạm vẫn tốt chứ à, Cậu biết chuyện của bà ngoại rồi Cậu ấy rất lo lắng Anh ấy có gây sự không? Không có Cậu ấy biểu hiện rất tốt Rất nhớ mọi người Khi nào anh ấy được thả ra? Hai ba tháng sau Đừng lo lắng Cậu biểu hiện rất tốt Sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi Chỉ sợ bà ngoại không đợi được Đây là bữa bình an bà ngoại cho anh Phạm Hãy bảo anh ấy sớm ra ngoài Được Tôi sẽ đưa cho cậu ấy Lương Dịch Thạc. Yes sir. Vâng sếp. Cô là. Qua đây. Yes sir. Vâng thưa sếp. Nếu cậu còn muốn gặp lại bà ngoại Thì bản thân cậu phải làm cho tốt Nhanh chóng rời khỏi đây Cảm ơn sếp trước bằng xét Đúng cái gì <laughs> Ủa, Tôi đã nói rồi mà Ôi. Thật ra cậu đã phạm tội gì vậy Wow, Không thể sao với cậu được Một chuyện ngu ngốc ờ, Tôi trộm đồ với bạn gái Trộm cái gì Trộm son môi Làm cái gì thế Trả đây, trả đây Sao lại lấy thư của người khác ờ, Còn một trị giá bao nhiêu tiền Vậy đây không phải là tiền Tiền khốn này Cậu xem bạn gái tôi gửi thư đến này Sau này rảnh rỗi chúng ta gặp mặt Có chuyện à Lần này là tôi cố ý quay trở lại Nếu có mặt giáo quan thì tránh xa tôi giả Đừng để họ biết chúng ta thân với nhau Nghe không ừ. Tại sao anh muốn quay trở lại? Một người bạn của tôi đã tự sát ở đây Cậu ấy có để lại một bức di thư Không là nữa Không muốn liên lụy đến các cậu Ngủ thôi Này, Hào à Cho tôi giới thiệu có được không? Đã đi chưa vậy? Vẫn chưa, nhưng đã đạt rồi Bọn tôi ai thử cũng đều khen và anh chắc chắn sẽ rất thích Tôi đã xin nghỉ phép Định cho cô ấy một niềm vui bất ngờ Ngưỡng mộ quá Báo cáo sếp Báo cáo Xin phép đi vệ sinh Đi nhanh về nhanh Vâng cảm ơn sếp Let's go tôi vâng, hết đồ ra Muốn tôi làm à Xin lỗi sếp Đường xa sáu quan chúng tôi đều rất quan tâm đến cậu Biết sức khỏe cậu không tốt Hiện tại chắc vẫn chưa hồi phục Nên có lòng mang cho cậu một ít thuốc thoa Cảm ơn sếp à. Bà có sếp triệu giật tình lên cơ động kinh Bản thân của ta cũng không có yêu cầu Cậu xem vào việc người khác làm gì Ngủ đi Xin lỗi sếp và cậu xếp tôi thấy chuyện giật tình chắc không chịu được à? ngồi nữa Thợ cấy không qua được hôm nay Bỏ tay xuống lên giường ngủ Xin lỗi xếp có muốn tôi cho đánh giá kém cho bản báo cáo của cậu không Xin lỗi xếp xếp sao thế Quỷ nhập vào người Không giống Là thật mà sếp Lập tức đưa cậu ta ra ngoài Con thưa sếp thuần thục Khốn kiếp Nên là phá hạ càng phải Thật biết chọn lúc Tới thêm phiền phức cho mình đây mà Hôm nay một đồng nghiệp đưa cho tôi cái này Bức thư này cùng với những văn kiện khác được gửi đến các bộ phận khác nhau Giáo quan của bộ phận nào sau khi phát hiện thấy thì đem trả lại Có biết được nội dung của bức thư không? Có đoán được không? Có người nào còn nhớ Ngô Tấn Phát không? Không ấn tượng sao? Nội dung bức thư liên quan đến cuộc sống của cậu ta ở đây Vì sao không vui? Vì sao tự sát? Trong thư có đề cập đến Tên của ba giáo quan Tôi rất tò mò tại sao bức thư này lại xuất hiện vào ngày hôm nay Ờ, Tôi không biết người nào làm Đó cũng không phải là trọng điểm Tôi chỉ muốn khẳng định một điều Đó là đừng có để xảy ra lần nữa Rõ thưa sếp Hằng, phải làm việc trước đi xã ờ, Em tan ca rồi Buổi tối mua đồ ăn ở ngoài Còn anh Anh ăn cơm chưa ờ, Em Muốn nuôi một con mèo Anh nói xem có được không Anh yên tâm Em sẽ tiếp thu buổi huấn luyện nuôi chó lần trước Lần này em sẽ kiên nhẫn Nghe nói nuôi mèo rất đơn giản Anh về rồi chúng ta sẽ từ từ bàn bạc thêm Bao giờ? Xếp mã Ê Ta làm rồi uh, Không cần chào Chừng hai năm nữa gặp nhau ở ngoài thì tôi sẽ phải chào cậu thôi Đừng vừa tôi, tôi còn rất nhiều thứ phải học Chuyện hôm đó đừng để trong lòng còn họ xấu tính vậy đấy Tôi hiểu Chẳng qua là trao đổi sẽ đồng nghiệp với nhau Qua một thời gian nữa thì thuyên chuyển công tác đi Cậu ở đây lãng phí lắm Tôi là người đợi về hưu Nhưng cậu không giống vậy Tôi rất coi trọng cậu đấy Cảm ơn sếp Anh chỉ dừng vào Lên ăn Ấy là Đứng lên Good evening Chào sếp Nhân số phòng ăn 30 người Một người có bệnh tâm thần đã ghi chép lại Báo cáo hết Cảm ơn sếp Hôm nay giám sát tôi tuần tra Có khiếu nại thì mời ra tay Cha buổi chiều sếp Hôm nay giám sát Trần Trí là đích thân tới trại cải tạo lao động Mục đích là đến thăm mọi người Hỏi thăm tình hình sinh hoạt của mọi người Chào mọi người, tôi là Trần Trí Lạc Tôi muốn biết mọi người có thích ứng với cuộc sống nơi này hay không Tôi thì sao, có quen không? Chào sếp, tôi muốn sửa sai làm lại cuộc đời cho nên không cực khổ Cậu phải nhớ, lời hứa, đáng giá nghìn vàng Vâng thưa sếp Chẳng lẽ Cậu dạ, cảm thấy thế nào Chào sếp Tôi cảm thấy rất tốt Có gì tốt Các con khiến tôi nhận ra được về sai lầm của chính mình Và gánh vác hậu quả ừ, Điều này thật sự rất tốt Nhưng chỗ nào còn thiếu sót à, Có tìm cầu đặc biệt gì không Như Vấn đề ăn à. uống à, hoặc ờ, khiếu nại những vấn đề khác cậu có thể nói cho tôi biết Không có khiếu nại, tôi cảm thấy rất hài lòng Người đã phạm sai lầm không yêu cầu quá nhiều Tôi muốn sửa sai lầm lại cuộc đời là một con người mới Sai lầm không quan trọng Quan trọng là biết sai có thể sửa Hãy nhớ việc mình phạm sai lầm nên phải gánh vác trách nhiệm Tôi cũng hy vọng được nhìn thấy con người mới của mọi người Vâng, cảm ơn sếp Là của ngày giám sát mọi người có nghe thấy hay không? Có, thưa sếp Bao giờ phải nhớ cho kỹ Vâng, sếp Tôi nghĩ hành trình hôm nay vậy là đủ rồi Vâng, vất vả rồi, vâng, vâng. tôi tiễn ngài Cảm ơn sếp Tất cả mọi súng lớn xịn thật hàng tiếp tục ăn cơm vâng thưa sếp dạ, Tôi dạ. cho rằng là ai nhất định không phải là đồng nghiệp trực giác khi đó của tôi là hào bây giờ lại cảm thấy không có khả năng cậu ấy không cần dùng mấy cái trò gian trá này dạ, chắc chắn là bọn này cậu biết là ai không Gần đây ai không chịu an phận Tên khốn Trần Dập Tình Tin ta đi Nhất định là cậu ta khiếu nại em ra đây Con chưa xếp Ôi, là cậu mật báo sao? Sorry, Xin lỗi sếp. Ôi, Phát hiện thư ở đâu? Sorry, Xin lỗi sếp, tôi nghe không hiểu. Cậu không tin tôi. Tôi thật sự không biết gì cả. Rồi hỏi lại lần nữa à, Là cậu phải không Lương Rõ lên ra chưa phải buồn Rõ phải xếp Cái à. gì nữa cậu đón xe đầu tiên nên làm gì với cậu ấy đây Ăn cơm, xem phim Hay là thân mặt trước Không ai có thể lên thiên đàng Tình Tôi sẽ dựa oan cho cậu Cơm Nước Rau Ừ. Ừ. thịt sao đây sao bì Ông lăn về đây sao lắm rồi Xin lỗi sếp Xin lỗi sếp Cảm ơn sếp Xin lỗi sếp Cảm ơn sếp Xin lỗi sếp Cảm ơn sếp Muốn gây sự đúng không? Xin lỗi sếp Cảm ơn sếp chắc không? Muốn gây sự đúng không? cái bài trường của thiên hạ bác thính thật bà sẵn sinh nhật vui vẻ cô sẽ mới cho một sự bất ngờ Đừng có à? quá Làm chị đánh người thế Đừng có cái chuyện à, Chết tôi đấy Còn muốn thế nào Muốn thế nào hả Nghĩ tôi sẽ ăn hiếp Đúng không Tên này Tên này Này này Dừng tay Dừng tay lại Dừng tay Chợt thời tiền hơn Kéo cấp trên làm mắng cậu bây giờ Tôi biết thân phận đi Cậu làm gì thế Xin lỗi sếp Tôi không có tội xin lỗi Tôi hỏi tôi đang làm gì Chuyện bất thường vừa mới giải quyết xong Giám sát của kết thúc tuần tra thì lại xảy ra chuyện Lần này cậu đã công khai đánh người Có phải muốn chống lại tôi hay không Xin lỗi sếp Tôi nhất thời không kiểm chế được cảm xúc Đại đoàn sẽ không xảy ra lần nữa Nếu không kiềm chế được cảm xúc Thì sẽ liên lụy đến mọi người Làm cái thêm tiền giúp cho tôi Sẽ có khi đó khó khăn lắm để em chuyện được Giờ mày cậu lại gặp rắc rối Cần hãy không sẽ được chết đâu Xin lỗi sếp Tôi sẽ chú ý Cậu hãy nhớ chúng ta à. là một tập thể Xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều khó thoát khỏi trách à. nhiệm Cậu tự giải quyết cho tốt Ra ngoài cầm thưa sếp Bao Vào Sao ở đây một mình buồn bực hút thuốc vậy à, Hút cùng đi Không phải cậu đã cai thuốc rồi sao Hít thở không khí thôi Không giống tác phòng của cậu Cậu không cần để ý Chẳng qua là mặt tiền của cấp trên mà thôi Nhưng cậu ngốc à. quá Trong thời điểm không à. thích hợp Lâu cậu nên học hỏi tôi Lâu lâu xả một chút Tiền não đều giấu trong lòng sẽ chỉ khổ bản thân Nếu cậu thật sự nhịn không được Tôi sẽ dạy cậu một chiêu ra một vòng đi Ngon quá Ai sợ ai đừng <laughs> đừng là đàn ông Không cần phải xấu hổ Để giúp anh trông đồ Thẳng anh một chút Vâng thưa sếp Làm dạ, một vâng, tôi đánh giá kém cho bản báo cáo sao Xin lỗi sếp Đó chân chạy đất Mắt đi phía trước Tay dỗ thẳng Rõ dạ, sếp Chân phải dỗ thẳng Tay không lực nhếch nhếch Hai ngày sau tôi ra rồi Tôi đánh xếp từ trước mặt mọi người Anh ta nhất định sẽ trả thù Nó không chừng sẽ tìm cơ hội tăng thời hạn án thi hành của cậu Phải chuẩn bị tâm lý đấy Giống như lời A Tinh nói Không sao, tôi chịu đựng được Bữa ăn cuối cùng Đừng ăn thức ăn thừa Ra cổng Thì đừng quay đầu lại Sau khi ra tù tìm tôi Để cho cậu tìm tôi suối à? quẩy à Lương Dịch Phạm Vâng sếp Theo tôi ra ngoài Vâng sếp Ngày mai sẽ ra tù Có tính toán gì không? Đi thăm bà ngoại Bà có thể làm việc tốt Còn nhớ những lời trước đây của tôi không? Nhớ à. Thiếu nợ phải trả Bây giờ đã trả hết nợ Quan trọng à. nhất là Sửa sai làm lại cuộc đời Làm lại con người mới Cậu biết là tốt Đúng rồi. Con dự định gì không? Sẽ tiếp tục lan lộn giang hồ sao? Còn anh sẽ tiếp tục làm giáo quan sao? Sao cậu biết? Tên Trần và Lão Quỳ thích nhất là nói về anh Có dự định gì không? Con biết Cậu có đề xuất gì không? Làm nội giang hồ với tôi đi Thẳng nhóc này Sao thế? Không đã bảo Lão Quỳ lập tức muốn quay lại à? Đừng có nói móc tôi là một người tốt. Yes, vâng, sếp. Chào buổi sáng sếp. Tôi là DC 363121 Liêm Dịch Hàm, Tổ Linh Ngày 1 tháng 1 năm 2016 Phạm tội tấn công cảnh sát Ngày 12 tháng 3 năm 2016 bị Tòa án Tây Cửu Long xử phạt cải tạo lao động Ngồi xuống, cảm ơn sếp Theo ghi chép thì hạn ghi hành án của cậu là ngắn nhất Động lực của cậu là gì à. vậy? Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài để đi thăm bà ngoại Chuyện của Triệu Giật Tinh đã được xác thực là ngoài ý muốn Sao lại có người hỏi đến? Phải trả lời đúng sự thật Vâng thưa sếp Còn có vấn đề Đâm Có lời gì muốn nói trước khi ra trại không? Tôi sẽ nhớ kỹ nơi này Mãi mãi ghi nhớ sẽ thường xuyên đến thăm bà Cháu hứa với bà dạ, Sau này cháu sẽ là một người tốt Không sao Em mới suy nghĩ nên làm thế nào với linh vị của bà ờ, Em có chút tiền để dành ờ, Có thể giúp được anh Anh sẽ tự nghĩ cách Đừng giận Em giấu anh là vì lo lắng cho anh Anh hiểu Đây, đây là tin tức lớn. Vậy gì, tôi muốn mỹ thịt lợn trên sốt cà. Ờ. Cho tôi đi trà sữa lên ương móng. Trong 3 tiếng đồng hồ có hơn 300.000 lượt truy cập. Tin tức vạch trần giáo quan trừng phạt. Tổ điều tra đã tiếp nhận sự việc. Chúng tôi sẽ theo trình tự đã định xử lý một cách công bằng, công chính, giá thức ăn bây giờ con nhắc đến giáo quan nhà rồi Không hay đâu Đừng nói với em Là anh sợ đấy Chỉ làm chút chuyện vặt vãnh là có thể kiếm được hơn trăm ngàn Cậu tìm người khác đi Đại ca hôm qua anh thì không có em Chuyện đánh cảnh sát lần trước Anh đã gắn mọi trách nhiệm Đám anh em đều đang đợi anh Tiểu Chu Anh luôn là người dẫn dắt chúng ta Đừng có lâu thôi Hai ngày nữa hành động Lần này sẽ kiếm được hơn trăm nghìn Anh suy nghĩ kỹ đi Là số lớn Đúng vậy quy mô lớn Đều là à, anh em của mình Đã sắp xếp xong cả rồi Tôi sẽ suy nghĩ Tôi đi trước đây Anh Phạm Đã lâu rồi không gặp Đột khốn Dám đành Phạm đi ra đồ ăn Xin lỗi ngay Mọi người đều muốn làm người tốt Buông tha cho cậu ba đi Mày muốn báo thù thì tìm tao Mày cứ lên lại đến người khác Sao phải báo thù Anh đắc tội với tôi sao Tao nợ mày tao sẽ trả cho mày Trả Anh trả cho tôi thế nào Anh thực sự quá kích động rồi Mày muốn thế nào Đâu có Cho dù anh chạy đến đâu Thì rảnh rỗi Tôi sẽ vẫn đến thăm anh Cảm ơn Đưa con đi bệnh viện nhé Chuyện nhỏ thôi Tôi xuống trước đi Xin lỗi anh Bưu Được rồi Nghỉ ngơi trước đi Các giáo quan đều dựa theo những quy định vô lý để làm nhục trại viên Làm tổn hại danh dự của họ Không giống như những gì phía các giáo quan đã nói là có nhiều nguyên nhân. Tôi cho rằng việc nói ra sự thật là trách nhiệm của tôi. Các giáo quan lạm dụng chức quyền, giải tỏa cảm xúc cá nhân. Tôi biết có rất nhiều người sau khi rời khỏi đều không muốn nhắc lại chuyện cũ. Mục đích là để đạt đến ba phương châm lớn của trại cải tạo lao động. Thời hạn thi hành án ngắn Trong thời gian ngắn tiếp nhận huấn luyện có tính kỷ luật và tự kiềm chế Giữ nghiêm kỷ luật Phải nghe theo chỉ thị của các giáo quan bao gồm sinh hoạt và ăn uống hàng ngày Kiểm điểm sâu sắc Khiến học viên hiểu rõ hậu quả và tính nghiêm trọng của việc phạm lỗi Hôm trước tam cầu bị chém Là ai ra tay Chết long à tôi không biết Nghe nói là đàn em của cậu Anh nghe nói vậy Lâu lắm rồi tôi không có ra giang hồ nữa Đừng có lừa tôi Mỗi ngày tôi đều đi làm Ta làm thì về nhà Không tin anh có thể hỏi nhân viên phúc lợi của tôi Có phải đàn em của cậu tôi đi tìm cậu sao Lâu rồi không gặp trò chuyện với tôi Nói chuyện Chuyện gì trò chuyện anh không tin tôi cũng hết cách Tôi đã rời khỏi xã đoàn rồi Cậu là tôi cậu sẽ tin sao Cậu mà làm người tốt thì sẽ không có cảnh sát rồi Anh muốn à? thế nào Tôi muốn biết ai đã ra tay Vậy thì khỏi nói nữa Tuyệt đối đừng để à. tôi nắm được thoát của cậu Biết chưa Thiên Thiên Ủa, Cảm ơn Thẩm Thiên Hiên đợi em về Tối nay anh đi uống rượu với đám anh em Em sẽ Về trễ một chút đại ca, đại ca Anh Hàn tài sắc giang hồ Giang hồ nhất định sẽ dậy sóng Chạy đi Tiêu Xe này tao Bên rồi. trên thức rồi Thật đúng lúc Nhưng Đây là Tiểu Chu ờ, Chị sao khỏe không? Đi đâu vậy? Bà đang muốn tự tập với anh Khả một chút Vừa hay đêm nay là giao thừa Đến quán ba uống vài ly Không phải một đám đàn ông đi tán gái sao? Yên tâm, yên tâm Sẽ không tán gái đâu Anh đã hứa với em tới đây cùng nhau nấu cơm mà Anh lại quên rồi sao? Ờ, Một chút nữa anh sẽ quay lại Anh lại muốn lừa em đúng không Anh bị em bắt tại trận Đừng hòng lừa em Chẳng qua anh chỉ đi uống với anh em vài ly Sẽ về Được chưa Chắc chắn là đi cua gái rồi à. Em không cho anh đi Mà không thì dẫn em theo Chạy đi chưa? Dạ. Chưa chưa Các cậu đi đi Tôi về với cô ấy Các cậu chơi vui nhé không? Anh ổn chứ? Em muốn anh xuống bếp thì kiên nhẫn chờ một chút ờ. Bây giờ là ăn khuya luôn ờ, đi Ăn khuya cũng tốt, còn cuối ờ, giờ em sẽ không nấu ở đâu được rồi, đến lượt đi năm bốn ba hai một Chúc mừng năm mới Thank you. Dạ, có thể giúp bao nhiêu thì giúp Không thì tôi sẽ tự làm Cậu nghiêm túc à Tin tôi cũng chuẩn bị xong rồi à? Không Cậu có suy nghĩ kỹ Khi làm như vậy Sẽ có hậu quả gì không Đã không thể quay đầu rồi Đây chỉ là bắt đầu Là cậu quay sao Em sao không được mang điện thoại mà. Tôi dùng mạng ờ, để đổi lấy Vậy nên xin ông giúp tôi Rất tốt Cậu làm tốt lắm Nào Đi thảo luận với tổng biên tập một chút